cái cây này là những cây vàng là này những cây xanh thì nó, nó đỡ hơn nhưng mà cô à, nó đang không có cây thay để nó đấy đấy à, à? bình là hết rồi cây này nói chung là bị lạng cá nói chung là cả cái hàng này nên là nó kẹp rễ này rồi bây giờ chỉ còn vanh nhưng mà với tốc độ là bây giờ là đang tính là nếu có con thay là phải thay những cây này tôi bây giờ chưa thay mà mình làm bằng phương pháp này rồi đấy bây giờ là đây. xem các chị mang thuốc mang thiếc về xem nó kiểm tra cho nó, nó thử cho nó như thế nào nếu mà được thì là ừ, dùng chứ còn gì nữa vâng vâng thì ấy đi có khi là xong mình rắc luôn đi vâng báo cáo các anh là cái quy trình của mình là sẽ rắc là cái uh, túi 5 cân này thì mỗi một gốc cam như thế này thì mình cho nó là 5 lạng trên một gốc túi này một túi này được 10 cây một túi này 10 cây đấy thì bây à, giờ là chủ vườn rắc đi thế sau đó thì, một túi khi rắc xong lấp đất và mình tưới nước sau đó thì mình sẽ phun tiếp cái túi 300 k anh một cứ ờ, một túi là mình đã ờ, mỗi ngày một lần à? mỗi ngày một lần ạ mỗi ngày tưới một lần ạ vâng, mỗi ngày phun nhé. phun trực tiếp lên lá nhá phun loại bé à đấy là kia là mới ờ. mới đúng không đây đây đây đây đây đây đây đây năm năm thêm nữa năm lạng năm lạng thì đó vào tầm độ khoảng rồi, rồi, rồi. ok chắc quay quay hướng hướng mấy chó này rồi, rồi đây họ thường đây này xong nó đi về đấy cái cỏ này anh chợ anh anh thanh mà không ấy đi là khó trị cái thằng này lắm anh nó phun chết sạch không còn khó trị lắm nó còn một mẫu đấy động lên nó nó lên như ngổ chả lắm cứ nửa cân em ơi cứ một túi đấy 10 cây một túi 10 cây cho sạch sạch nó 10 cây thế để rắc nửa đại nữa vâng đảm bảo cho cái, cái nói thì nó phải công thức Cứ cho lăm lắm đấy, lăm lăm lắm to đấy là mới đủ. Đó. Là kỹ thuật nó phải để đúng có hàng. Sau khi mà rắc xong thì ờ, lấp đất ờ, từ nước ẩm cho cây. Sau đó thì mình dùng 300 gram mình ra với tỷ lệ là một túi là từ 60 ờ, cho đến 100 lít nước. Để cho chú rắc nữa, rắc đấy. 50 cây thì mình sẽ làm một túi làm hai như là 25 cây trên và mặt dưới và phun cả vào thân này để cho nó giúp cho cái mau mạch nó tốt bởi vì cái cây của mình đang bị khô đây này là nó dạ, dạ. do là không dẫn truyền được thức ăn lên nó không dẫn truyền được thức ăn lên cho nên là thức ăn ở dưới này nằm ở đây rất nhiều nhưng mà không dẫn truyền lên được vì cái, cái cây này nó bị nghẹt rễ mà nghẹt rễ thì cái nó yếu thì nó không dẫn được thức ăn lên nuôi nuôi cây cho nên là cái cái cái thân nó bị khô như này thì khi mà uh, mình ờ, dưới thì bón này trên thì phun gọi là dưới đánh lên mà trên đánh xuống thì là cái ờ, nó có đầy đủ dinh dưỡng nó sẽ giúp cái cho cái mau mạch này nó xanh tươi trở lại giúp mau mạch này nó phục hồi lại và cây cái vỏ của cây nó sẽ mướt hơn nó sẽ ừ, láng bóng hơn nó sẽ tươi trẻ trở lại nhưng mà quy trình này ờ, làm được bao nhiêu ngày thì cái lá này nó cải thiện được ờ, một tháng thì đã thấy là đẹp rồi xanh rồi xanh trở lại rồi bật nọc nó sẽ bật thêm được khoảng độ 5 10 phân nọc nữa nhưng mà muốn triệt để để xanh tốt hoàn toàn những cái gác thì nó sẽ khoảng tháng rưỡi cho đến hai tháng Đấy, thì cái quy trình này thì sẽ có cả bên ờ, anh ờ, trọng ở cô là một trang trại đấy anh sẽ giám sát làm việc làm của nhà mình hàng ngày và đồng thời là ờ, sau khi mà thành công rồi thì lúc đấy mình nhưng mà đây đây bây giờ nhé em bảo anh đã tổng kết vui cái mô hình này từ thời điểm nhà em bây giờ đã đang thuốc để làm quả mà thế như là đại loại là bây giờ em là chặt dễ làm quả nên giờ anh chỉ để xuống bên này này xuống bên này ý như là đại loại là có ảnh hưởng gì đến làm quả hay là hay là nó không à cái cây này ấy, thì nếu như mà mình mà không không xử lý cái bàn lá này thì làm quả nó không là gì rồi cho nên là xác định ở đây là để chúng cứu nước cái làm sao mà phải chạy <laughs> cho đấm vào cho đấm vào một tí ạ đấm thế này ờ, sau sau sau đó hàng lít nước không phải ít à, cứ vài lít nước được bây giờ nhá ờ, cái vườn của mình gặp tình trạng gì ạ nói chung là đây nó cứ tình trạng là nó kiểu nó nó cứ bị vàng lá như này này nó không hiểu nó, nó do từ đâu tức là không biết là do lấm đất hay là do cái gì mà dòng đây là cây này cây mới rồng cũng chưa được thu vụ là bắt đầu bắt đầu cho ăn quả bắt đầu chuẩn bị làm rễ cho ăn quả này Vâng ạ. À, vậy ờ, thì nhìn vào ờ, chế nhìn vào cái chị Vâng ạ. Vậy anh nói trên cho em là Vâng ạ. Ờ. À, vậy vậy thì hôm nay được công ty Dân Phát tài trợ phân bón Silic ạ để để giúp khắc phục tình trạng này thì anh có uh, chia sẻ cái suy nghĩ gì ạ? Tức là nếu, nếu bây giờ mà nếu mà chẳng hạn như là bây giờ bỏ lời hỗ trợ ấy, à, đúng không? Vâng. Hỗ, trợ hỗ trợ cái này thì nếu mà công ty mà hỗ trợ thì sẽ là nói chung là sẽ chạy, dạ, dạ, dạ. sử dụng thôi và coi như là công ty về hỗ trợ chữa được cây cho gia đình thì nói chung là không gì bằng. đầy đủ đầy đủ tên anh là gì ạ? Tôi là Phan Duy Thanh. Và nói anh anh cho em hỏi tiếp. Vâng ạ. À, tại sao anh lại đến với cái nghề ờ, rất vất vả này ạ? Cái nghề này thì thôi thì mình là nhà nông thì thôi thì cũng là cũng bây giờ cũng chẳng biết ờ, làm gì bây giờ cũng thu coi như dân tình thì ruộng dưa lương thì cũng bỏ rất nhiều thế mà bây giờ thì mình thì bây giờ là, là nhân lông cho nên không biết làm cái gì ngoài coi như là làm ruộng ra thì thôi như dân tình thì nếu ông ruộng là dòng cây gì cũng thu nhập nó cũng rất thấp có khi là người ta đi, đi làm thuê làm mướn có khi đi nhặt cỏ người ta còn hơn là làm ruộng thế nên cái ruộng lượng ruộng là bỏ rất nhiều thế nên tôi cũng coi như nó cũng vay vốn nhà nước các thứ này lọ là mua thu mua được một số ruộng thì làm dòng cây này thì nói chung là cũng rất vất vả nhưng mà nói chung là uh, thu nhập thì gọi là cũng tạm tạm ổn cho gia đình. Vâng. Thế cho nên vâng là quay mẹ đúng đúng này mẹ. Vâng, Tốt. công ty vừa hướng dẫn gia đình ông là rắc túi silic loại 5 cân ở ờ, trên một gốc và mỗi một gốc cam canh như thế này thì mình rắc là 5 nạng trên một gốc rồi à. và tưới nước ờ, giữ ẩm cho cây rồi. À. Thì sau đây mình để khắc phục được cái cam vàng lá nghẹt rễ này thì mình tiếp tục là mình phải làm thêm một cái liệu trình là dùng cái túi silic 300g này để phun cho cam canh. À. Thì ở dạ. đây ta có 50 cây thì ta phải dùng hết hai túi này à. và năm và hai túi này pha với tỷ lệ là 100 lít nước là à, 200 lít nước à. hai túi phân này pha với tỷ lệ là 200 lít nước để phun đẫm đìa cho 50 cây này thì vậy yêu cầu là à, phun đều trên các tán lá trên hai mặt lá và riêng phần gốc thì mình à, cái thân của nó là mình cũng phải à, phun đẫm đìa cho nó để giúp cho các mau mạch phục hồi lại để dẫn thức ăn lên nuôi à. cây nuôi quả tốt hơn đấy thì <coughs> bây giờ ta sẽ đổ các cái túi phân này ra ta đổ vào à, vâng. trong cái bình này không ta khoáng. được thấp thấp tay không ta khoáng cho nó tan Rồi, tan phân ra xong ta chất nước ta đổ vào đây rồi đổ lại cháu cái nha, đổ lại thiết đệ đổ đầu túi thứ hai đi thứ hai đổ thứ hai từ từ rồi đổ từ từ đổ chậm chậm thôi chậm thôi thấp thấp tay thấp tay thấp thấp thấp lên chú ơi nó dạ. rồi đây đây rồi được rồi được rồi được rồi được rồi thấp tay xuống thấp tay rồi từ từ nhá từ sáu xuống khoáng đi khoáng đi rồi khoáng cái này nó chắc lâu tan nó lâu tan nhưng mà uh, dinh dưỡng của phân là cái áo bao bọc nguyên phân cho nên là mình cứ phóng một lúc thì nó đã đã tan dần rồi thì mình vâng. chắc lên nước mình đổ vào trong phi thế sau đó thì mình tiếp tục cho nước uh, nước, nước lã vào trong này nó có cái lọc rồi chị ạ cái ờ, cái này để cho nó nó tan ờ, mà theo cái cái yêu cầu của của phân thì mình có thể ngâm trước. Vâng. À, ngâm trước sau đó ngâm từ sáng đến chiều phun cũng được. Ừ, Hoặc là phun vào tối hôm trước đến hôm sau phun cũng được. Ừ, cắt cho đâu ạ? Cắt vào đây. Rồi, cắt đây. Trong cái bình này thì nên quay lại trắng lại to từ từ đổ ít rồi từ từ nhá từ còn nữa mà lên đó. đấy tiếp tục này tiếp tục tiếp tục ờ sao hình cho đến đây trong hình rồi đấy đấy ờ, khoáng lại đi khoáng khoáng khoáng cháu có cần quay vâng à, sau khi mà mình đã quắng để cho phân nó tan ra rồi nó tan một phần ra rồi thì mình đổ nước vào đây mình làm cho nó khoảng hai ba lượt như vậy để cho làm loãng cái nước này ra thì còn cái bã này thì nếu như mà cái máy này nó sụp tan được thì đổ cả vào còn nếu không thì ta hòa cái nước này ra ta tưới cho một số cái gốc cam vừa rồi nhé vâng vâng nói chung là tan hết chị ạ vâng. không còn gì nào đấy rồi thế bây giờ đổ vào xong bơm nước và xong để phun vâng. Vâng. Vâng. Được rồi, tối đi Để con hết ạ Tổng ít sau khi đã pha xong thì ta bắt đầu là chuyển sang là phun thì thưa các bạn là ở đây à, thưa chị là chị à, sử dụng phun là phun đẫm đìa trên thân trên lá trên quả và đồng thời là mình phun à, lúc mà mình ấy mình lật ngửa cái lên để cho nó đẫm đìa cả hai mặt lá nhé vâng. Đấy, và đồng thời đây này cho nó đẫm đìa vào cái thân ý, để cho nó rửa sạch cái thân mốc đi cho nó nó nó, nó cây nó khỏe nó chống được nó ờ, mốc và nó phục hồi cây nó nhanh nhá Đấy. phun kỹ vào chị ạ tại vì là là với ờ, mỗi một cây này là vào uh, ờ, 5 lít nước đấy vâng. nếu mà phun không được là phải xịt luôn vào gốc ấy cả cho cả nếu mà xịt mà phun nói ra là vừa phun trên vừa ấy xuống dưới và phải là cho nó hết đi đủ liều lượng cho nó xịt luôn cả vào thân vào gốc ấy cả vào thân ấy không sợ đâu vào thân vào gốc đấy cho cả vào thân vào gốc đi đấy cho đẫm đìa thế nhá đấy cứ phun kỹ là thế là trong là là là, là, là được cứ là làm à, lan dần phun đẫm đìa trên thân trên lá trên quả đấy. vì là có có cái khi mà là mình đâm phun đẫm đìa là nước nó trôi đến đâu chảy đến đâu là nó rửa trôi lâm bốc lên đấy để cho cây đó nó khỏe mạnh rồi đây vâng thưa các bạn thế là chúng tôi đã hướng dẫn xong một cái quy trình là à, làm mô hình về xử lý về cam vàng quả sau đây còn à, chúng tôi sẽ những cái lượt phút sau chúng tôi sẽ làm nhật ký để ghi tiếp Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh để hướng dẫn cái quy trình ứng dụng cái phun phân silic tân phát cho cái cam vàng lá và như các bạn đã à, theo dõi à, chúng tôi đã hướng dẫn trong cái quy trình làm đầu tiên và ngày hôm nay là quy trình này là báo cáo um, ông Văn Vi Trọng là ngày hôm nay là cái quy trình phun của ngày thứ năm à, sau ngày hôm nay là kết thúc một quy trình đấy vâng kết, thúc một quy trình thì uh, sau đây thì mời à, các bạn uh, cùng theo chân chúng tôi vào vườn để hướng dẫn xử lý pha cái phân silic để phun cho cái cam vàng lá này như thế nào nhé vâng mời bà con rồi theo quy trình của công ty thì chẳng à, hạn mỗi gói phân này là silic này là pha với 100 lít nước và tôi đã pha một gói vào kia rồi và tôi đã bơm 200 lít nước và bây giờ tôi sẽ pha thêm một gói nữa vâng rồi và để vâng, coi vâng. như là phun cho cây vâng phun cho 50 cây phun cho 50 cây này vâng vâng đổ sắp tay thôi đổ sắp tay thôi đổ cho hết đi ạ Đây. Vâng. đấy sau đó ông khoáng lên rồi đúng giám đốc ừ, đúng giám đốc luôn phân nó sẽ còn một chút một chút bã phân thì ờ, mình có thể là cho nước thêm vào để làm nhỏ ra này Đấy. hoặc là cái bã này thì mình có thể là hòa ra với nước để mình tưới cho cho 25 cây vâng cái này nó hay tắc cho nên là bà con phải chắt lên nước để chắt lên nước để đổ vào bình phun còn bã thì bà con nên hòa Ờ, ra nước để bà con tưới cây cú ờ, này có thể tưới cho từ 20 đến 25 Tức là cái này nó cây. phun được cả vào quả quả là chín đều ấy nhỉ? Đúng rồi, quả chín đều và đặc biệt là được, thu hoạch sớm trước vụ Nó chống ừ. được cả dụng mà Nó còn chống dụng vì nó có những thành phần làm dai cuống nên nó chống dụng quả rất là tốt Rồi nếu mà làm Đấy. được để vụ tới này lấy để ờ, phun uh, phun ừ. lúc nhỏ lúc lon được không? Uh, phun lúc nhỏ cũng được, phun lúc nào cũng được, thời điểm nào phun thì tốt thời điểm đấy Cầm bên này, cầm bên này Cầm tay bên này Đấy Rồi Vâng, thưa bà con là mô hình ờ, của ông Họ ờ, tên là Phan Duy Thanh Phan Duy Thanh ở thôn Năm Mạc, xã Đắk Nông, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh ờ, đã được công ty phân bón City Cát chọn làm mô hình thí điểm qua bị vàng lá kẹt rễ và vâng thưa ông quan tiến thanh là ông ờ, theo quy trình của công ty chỉ đạo thì ờ, mình phải bón một lần và năm lần liên tục thì ông đã phun được mấy lần rồi phun được 4 ờ, lần rồi vâng. lần này là lần cuối cùng đấy lần này là thứ năm và con nhé thì uh, sau khi mà mình đã pha ra như thế này rồi thì mình uh, đổ vào trong để lắng lấy nước trong rồi đổ, đổ, rồi. đổ. Thế này, này, này, này, này, này, này, này, cho vào một cái phi Đấy, chắc lấy nước uh, cho vào cái phi còn bã thì mình có thể hòa loãng ra để mình tưới thì nó cũng tan gần hết rồi còn chút thì không đáng kể cái bã này thì sẽ tưới xong Đấy, rồi và sau đây đã máy đã cho chạy sục lên rồi hả máy đang sục đấy bây giờ là máy nó đang sụp phun nhá à, bắt đầu đến giai đoạn phun ạ vâng cắm điện vào điện phun nhá vâng. bây giờ xong rồi các bạn là ra đến xe chỗ phun để ra ờ, xem ra mọi người đang phun ờ, cam mà đã đóng máy vào thì ờ, ở khu vực ờ, phun thì đã có công nhân phun như thế này cứ vậy ờ, lui lên đây rồi phun xuống đây đi không Đây ừ. thưa các bạn là công nhân của nhà ông Thanh nhà đang phun đây. Phần Silic. chị ơi cái bầu là phun tấm bia chứ tấm bia chứ nó là đá và phun khí lắm luôn dân phun hết cây luôn phun hết cây luôn cả phun cả thân nữa chị phun vào thân nữa nhé phun vào thân này thì là nó sẽ không bị nó làm trẻ hóa cái thân này lại này nó làm trẻ hóa cái thân này lại và nó không bị rêu rời nó mốc trên thân này đấy và phun vào lá phun thì cả vào gốc cây phun cả gốc cả vào thân luôn và cành lá đây luôn đấy. phun vào thân nói cứ cho đẫm thịt điều à cả đó khi mà phun vào thân thì nó làm cho những cái mau mạch của cây này nó nó um, khắc phục những cái um, cái cái tình trạng mà nó bị uh, mình vừa rồi lớn như là phun tốt ý, vài lần thôi thì đấy như chú trông kia như là là cái phần kia là cái lấm mốc và nó bị à, rêu hết đi rồi đây phần trên chú ở dưới chưa được kỹ cho nên là mốc vẫn còn đấy vẫn xanh đấy còn trên à, ấy rồi là là nó đã thấy thấy cây nó đã, đã vàng à, nó, nó, nó thân nó khác về hơn này đúng rồi đó cái thân bên trên nên là mình phun kỹ đỡ nhưng bên dưới này chưa phun chưa kỹ nó đây này thí dụ như mình trông như này nha chỗ này từ chỗ này thường hay phun được ấy thì trên ấy đấy được rồi, được rồi. Tính, dần dần nó sẽ xong cái đấy sẽ hết nhá ừ. khi mà mình phun cái phân silic vào đây thì Đấy, nó làm mình trông rõ hai cái, này, lại này. hai cái chỗ cái gốc kia mình không ừ. phun nhiều nên chính vì thế là muốn là phun vào gốc cho nó, nó đẫm đìa đấy ừ. để cho nó đỡ bị cái lấm bệnh từ dưới lên gốc lên đấy vâng đấy cứ đây thì em làm cái cây cam canh này thì nó cũng hay vàng lá nếu mong mà ở công ty và cái, các ờ, cấp các ngành mà chẳng hạn như là hỗ trợ được em cái phân này mà để là cây mà nó hết được cái bệnh vàng lá này thì vâng. còn gì bằng vâng vậy gia đình cứ yên tâm chúng tôi sẽ theo sát cùng với gia đình à, để... cố gắng công ty tạo mọi điều kiện nói chung là vâng. để cho người nông dân bọn em đỡ phải coi như vất vả vâng. hang chặt <laughs> không phải vang uh, không thoát đờ dao đúng không <laughs> vâng. thì, uh, uh, gia đình cứ yên tâm uh, chúng tôi sẽ ừ, theo sát cái dự án này cho đến cùng để đến khi mà cây cam canh này hoàn chỉnh không còn tình trạng vàng lá đẹp thế nữa thì lúc đấy lúc bấy giờ thì đấy mới là hoàn thành một cái liệu trình để xử lý băng đá cho cam canh yeah. Dạ. đấy. còn cái phân Civic à, Tân Phát này nó là dòng phân trung trung vi lượng và nó không có đạm nâng kali cho nên là khi mà mình phun như thế này thì nó không có bốc ngay bốc xanh đen lại đâu nó nó từ từ thôi nhé nó từ từ nó cảm nhận nó bốc một cách từ từ chậm chậm nhưng mà nó sẽ theo một cái tiến trình như thế này tức là uh, bên dưới thì mình đã có cái túi silic ờ, 5 cân mà mình bón mỗi gốc là năm lạng rồi thế còn để kích thích bộ rễ ra nhiều rồi chứ còn bên trên thì giúp để cho phục hồi cái những cái hiện tượng lá vàng này này những cái lá vàng như thế này à. như thế này là rồi nó sẽ hết nói hết dần cái lá già nhé nếu ở trong này lá già này lá già mập vàng thì nó sẽ dụng đi để nhường dinh dưỡng cho lá non đúng rồi nhường dinh dưỡng để cho lá non nhé thế xong còn những cái lá mà bánh tẻ này ví dụ như lá trên này nó vàng thì nó sẽ như thế này nó nó sẽ xanh dần xanh dần từ đây nó đẩy ra vàng nó ra đầu lá này phanh nó đẩy nó đẩy từ cái cái xanh này từ trong lá ra ngoài lá nó cứ đẩy dần đẩy dần đẩy dần đấy còn những cái lá già là nó sẽ rụng đi nó rụng đi để nhường dinh dưỡng nuôi lá non nhưng mà lá bánh tẻ thì nó sẽ xanh dần từ đây nó cứ xanh ra xong rồi nó đẩy cái lá vàng ra cuối cùng và cuối cùng là cái lá này nó xanh hết và cái những cái lá mà non tơ mới ra những cái mầm mới ra thì lá nó sẽ to và bóng nó rất bóng và lá nó mở lá rất là đẹp đấy nó sẽ là như vậy cho nên là mình cứ bình tĩnh bởi vì là theo một nguyên lý là cái gì bốc nhanh thì cái đấy tàn nhanh cái gì bốc chậm thì cái đấy bền cây thì cái phân silic này nó nằm trong cái nhóm là bốc chậm ừ. cho nên nó sẽ rất bền cây Đấy. đây là cái hôm toàn tranh thủ phun ờ, chập chiều chiều chiều tối vâng. mới, mới thế là tốt ngày đi làm việc à. khác mà rồi, rồi. toàn vâng. tranh thủ ừ, chập tối vâng. pha vâng. phun lúc chiều chiều tối có hôm về nhà đen thì tối đen vâng. lên đèn đấy khi mà mình phun đầu tiên là nó vẫn chưa được ướt thân này cho nên là cái phần bên dưới này đây đây là thấy rõ đấy nhé đây thấy rõ này khi vun vào cái thân này rất là đẹp đây Đấy, mấy lần là, là đã trôi đã đẹp rồi nhưng mà cái phần dưới là mình chưa phun phun ở gốc là chưa được ờ, đẫm đìa cho nên nó không chưa rửa trôi được cho ra nó mới cứ được một phần nó rõ thoáng như cái nước chảy thôi đúng không đúng rồi cái phần này này chưa phun được cho nên là nó vẫn bị ờ, mốc meo này mốc meo mà nó vẫn bị hơi bị khô cái thân này hơi khô tức là cái mao mạch ở đây là nó thẩm thấu dinh dưỡng là nó kém này đấy được anh em đây nhá đây rõ ràng luôn này chú này đây cái phần trên này mình phun được nữa đấm đìa như này thì cái thân này nó trẻ hóa lại nó xanh xanh đẹp như này cơ mà đấy nhưng mà cái phần gốc đây thì ừ. phun này cũng có cây thì phun được nhưng nhiều cây là mình cứ nhìn tới đến cuối là phun đấy cái phần dưới không được cái này là nó vẫn rêu nó vẫn còn xanh đúng không đấy mà trong nước cả nước chảy ra hả đúng rồi đấy nó có cả vệt nước chảy và cái chỗ này là nó kiểu như nó vẫn khô vâng, vâng. nó chưa được ừ, màu nó chưa được xanh tươi trở lại không chưa được mất ừ. mặt này. À, vâng như vậy là chúng tôi đã hướng dẫn bà con xong một cái quy trình phục hồi cam vàng đá bằng à, phân bón Sinic Tân Phát Bắc Giang. Và sau đây chúng tôi xin tóm tắt lại cái quy trình phục hồi cam vàng đá như sau. À, với cây cam mà từ 5 đến 7 bảy tám năm tuổi như thế này thì à, ứng dụng cái phân Sinic túi 5 cân là chúng ta bón 5 nạng 5 nạng à, Sinic Tân Phát trên một gốc. Và cái túi Sinic 300 g thì chúng ta dùng cái túi này để pha với tỷ lệ từ 60 cho đến 100 lít nước và phun cho khoảng độ à, 25 đến 20 đến 25 cây là chúng ta thực hiện là 5 lần liên tục mỗi ngày một lần đấy và là công ty đã phối kết hợp cùng với à, trung tâm dạy nghề hỗ trợ hội nông dân tỉnh Bắc Ninh à, hội nông dân huyện Gia Bình à, hội nông dân xã Lãng xã Lãng Ngâm và bên câu lạc bộ trang trại của huyện Gia Bình à, cùng với à, gia đình là ông Phan Duy Phong Thành Phan, Phan Duy Thanh Phan Thanh Phong Phan Duy Thanh Phan, Phan Duy Thanh vâng, tôi xin lỗi ạ Phan Duy Thanh <laughs> ở địa chỉ Đà Thôn Ngâm Mạc xã Lãng Ngâm huyện Gia Bình tỉnh Bắc Ninh thực hiện trên cái ờ, trang ờ, trại này thì à, sau khi mà đã thực hiện xong một cái quy trình này rồi ngày hôm nay là ngày cuối cùng à, thì à, chúng tôi sẽ à, kết thúc cái video này ở đây à, và các bạn hãy chờ đợi cùng chúng tôi à, sau một tháng sau 30 ngày một tháng thì chúng ta sẽ cùng nhau kiểm tra lại đánh giá để xem là cái ờ, tiếp nhận của cái phân silic này với cây cam canh à, có được à, hiệu quả cao khê hay không thì à, mời các bạn chúng ta liên hệ với à, mời các bạn chúng ta tiếp tục đón xem cái video này nhé và ông Thanh ông có thể vui lòng cho biết số điện thoại để khi mà các bạn muốn mua cam à, thì à, ông sẽ liên hệ với số điện thoại nào ạ? Ừ, cam không quan trọng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 cho mẫu mạ đẹp và giảm sâu bệnh à, giảm phần lớn sâu bệnh trên à, dòng cây có múi và một lần nữa thì xin được cảm ơn các bạn đã dành thời gian quan tâm xin chào và hẹn gặp lại